Nói và cứ nói nhạc ăn mở lên tụi nó nhảy và cứ nhảy Ghét và cứ ghét anh ghét on the beat còn tụi nó và cứ gãy Missile I'm the fucking boss Em có thể gọi anh là icon Anh không thường trả lời tin nhắn Chỉ xem hoặc là đã lại icon Anh không thích đã lại mùi nước hoa của anh là chính gói em nào nhưng em không cứ việc gọi nếu em muốn ngày mai đầu gối em mà có tên là trong bếp có tên sofa như trả mi ai đồ bên cạnh anh làm ơn đừng mất vào cô ta anh không mặc quần đồ đi vào quất anh cũng không cần phải xếp hàng mỗi khi anh đến là nguyên kim đi vào hết MC đã có sẵn ở trên bàn món ăn yêu thích của anh không phải lâu thôi nên không cần nói lời chúc kê đi chiều vào rồi có thể anh replay chắc chắn sẽ không phải là hôm nay nguyên kim đi vào hết nguyên kim đi vào hết nguyên kim đi vào hết Mümkün değil bu hep Mümkün değil bu hep Mümkün değil bu hep Mümkün değil bu hep Mümkün değil bu hep Em gái này không phải gốc Việt uh, Bông này trong trên đất mẹ anh nghĩ mấy tay điêu lần này cũng gấp thiệt, uh, Hay đôi chị biết ngồi xem anh hát nhưng nó là người bị tóc tí Người ta đồn bên ngoài anh rất hiền anh chắc chắn với em lời đồn nó thấp thiệt Điều lần ngồi bên phải nói với anh bán cần chỉ là nghề tay trái Anh trôi ngồi bên trái nói với anh vỗ mong con gái phải dùng tay phải Nhìn mong em cũng công vãi Silicon hy vọng không phải Em luôn nhìn anh có vẻ hay Oh for sure anh sẽ không cãi Listen, team anh tập fly bao em thích anh thì mai gọi đứa nhắn tin cho anh vào buổi tối anh không thích drama, anh cũng không thích cổ tích mối tình cũ em ra sao không phải nói thương chơi Hà Nội gọi anh là Bin Z Sao sai gọi anh là Bin Z Tên thật anh không phải tác vụ mà em gái vẫn gọi anh là Big Daddy Vì một khi anh đến diva hut Ring chin diva hut Ring chin diva hut Ring chin diva hut Ring chin diva hut